10 ngày giáp Tết Nguyên đán canh tí 2020. Những cành đào khoe sắc sớm, khiến chợ hoa Quảng An Tây Hồ, Hà Nội, rộn rã người mua người bán, đào ở đây chủ yếu. Xuất thân từ các ruộng đào Nhật Tân, những con đường quanh chợ hoa Quảng An, được nhuộm đỏ, bởi những cành đào nở sớm. Nhiều người đến đây để mua hoa, chụp hình hoặc trải nghiệm không khí Tết đến sớm, mỗi cành đào nhỏ, dáng đẹp, chỉ dao động từ 200.000 đến 500.000 đồng. Ban ngày nơi đây nhộn nhịp đào quất, Đêm đến, là nơi chợ hoa đêm Quảng An họp, chợ hoa đêm Quảng An, là chợ hoa đầu mối nổi tiếng, chuyên cung cấp hoa tươi cho thủ đô Hà Nội,